Một chú chó đang nằm nghỉ ngơi Bỗng nhiên đứng vụt dậy Và chạy tới cắn vạt áo của cô chủ kéo đi Cô chủ tưởng đâu chú chó lôi mình đi chơi nên đã đánh yêu chú chó Rồi quay về chỗ cũ để tiếp tục bấm điện thoại Chú chó vẫn kiên quyết Cắn và áo váy của cô chủ lôi đi Cô chủ tưởng chú chó đói bụng muốn ăn hay muốn một điều gì đó cô chủ vuốt ve chú chó để làm chú chó yên lòng thì một nhánh cây khô rơi xuống đúng ngay vị trí cô chủ đang ngồi cô chủ giật thót tim và cảm ơn chú chó rất nhiều tất cả các loài vật đều có tánh linh rất mạnh ở đây có thể coi là giác quan thứ sáu của các loài động vật